À, xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog ngày hôm nay Thì à, Duy Nguyễn có một câu rất là tập đắc Trong bộ phim Thoát Gầy Phim Thoát Gầy là một bộ phim cũng rất là hay Do Thanh Online sản xuất nha các bạn Các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể đón xem Bạn lên Youtube bạn gõ hai chữ Thoát Gầy Là nó sẽ ra nha Thể xác gầy còn không thể mang theo hoài bão lớn Bị hóa tinh thần nào đi hết giấc mơ xa Như các bạn đã biết, để có một Duy Nguyễn đứng đây ngày hôm nay thì ngày xưa là một Duy Nguyễn gầy còm, yếu ớt, thất bại trong cuộc sống, không? gục ngã trong cuộc đời, tùm lum tùm lưa hết. Nói chung các bạn cứ xem phim trailer thoát gầy. Trailer thoát gầy nó nói về cuộc đời của Di và phim thoát gầy nó miêu tả chính xác hơn nữa. Một nửa sự thật đời Di Nguyễn. <laughs> Không, chùm phim Nguyên Thoại nha các bạn. Một nửa sự thật cuộc đời của Di Nguyễn. Đó. Đáng lẽ ngày hôm nay làm cái vlog này Di sẽ thay bộ đồ. Đó, tại vì hôm nay là duy sẽ giới thiệu những cái dự án một cái dự án của công ty bvt trong năm ngoái đọc cuối năm ngoái và tiếp tục trong năm nay đó là dự án RSB một cái thương hiệu đối với duy đó là một dự án mà trong cái dự án RSB là một trong những dự án lớn nó có rất là nhiều cái sản phẩm của thương hiệu RSB này đây là cái bình lắc RSB các bạn sẽ thấy là Duy Nguyễn hay cầm cái bình này đi ngoài đường nè thích cái bình này nó có cái dòng thì lần sau Duy sẽ sản xuất bình THOL cũng có cái dòng luôn nó tiện các bạn nó tiện quá đi máy bay cộng bình này uống bao ngầu nha đó nói chung là game nó là một cái gì nó giống như tôn giáo của Duy vậy đó nó nó nó nó nó, nó, nó quan trọng lắm cứ cái bình lắc đúng không cứ cái đôi giày cứ cái nó áo thì có khi áo THOL có khi có khi thì là áo CK tại vì dù khi mặc áo THOL nhiều người biết quá rất nguy hiểm mà nên nhiều khi đổi áo cái đó là có nhưng thôi không nhung dài nữa trong những cái sản phẩm của DB có một sản phẩm mask gainer cao năng lượng có tên là True Gen mà ngày hôm nay Duy muốn dành ít thời gian để nói về nó cũng như cái cách mà gọi là sử dụng nó cho nó hiệu quả thì True Gen nó là một cái sản phẩm mask cao năng lượng duy nhất của thằng Raspberry duy nhất nó không có sự chọn lựa mà để phát triển cái dự án True Game này á thì là BBT phát triển True Game tất cả các mùi của nó nói cho nó ngoài thôi chứ nó có hai mùi vậy <laughs> mùi chocolate với mùi vanilla vani đó đây bịch to đùng thì nó ngắn gọn thôi thằng này thì nói chung mà nhìn nó cũng bình thường nó cũng bình thường nó không được đẹp trai cho lắm nhưng tại sao bbt phân phối nó tại vì nó là mass cao năng lượng ok mình dùng cái chữ ok và nó lại phù hợp cho ngân sách của sinh viên sinh viên thường thường nào thức đêm học bài cũng ốm các bạn mà giờ kêu mua mát triệu tám triệu chín này nọ em cũng có khả năng em thốn đạn quá không sao không sao sản phẩm của BBT bây giờ nó phân phối nó trải dài nên cái tru gen này á nó là một cái sản phẩm mát dành cho ngân sách thấp ngân sách thấp không có, phải có nghĩa là nó cùi mà cái đó là cái chiến lược đó nó là cái chiến lược các bạn nói chung là cái chất chơi của duyên sao thì gì sẽ phân phân phối hàng hóa nó như vậy và cái công ty bbt nó sẽ được hoạt động theo cái hướng như vậy không bao giờ mà đi trạch cái đường ray của cái sao chữ vàng khỏe đẹp thành công và đẳng cấp không chơi thôi chơi là phải chắc, nha đó thì thằng true gen này nhìn đây nó có những cái thế mạnh sau đây một á là cái nguồn protein của nó trải dài 50 gram thôi liệu dụng 50g protein thôi nhưng mà protein của nó trải dài từ nhanh tới vừa nhanh là gồm có whey protein whey nó có nhiều loại whey không oh, whey isolate whey concentrate nó có meal protein là chậm vừa đó. thì cái nguồn protein nó trải dài như vậy khối lượng là 50g một liều dùng tên này bao nhiêu liều ạ à? 17 liều bạn thường thường max căn bản là 16 liều nha max căn bản là 16 liều còn max đã được 17 liều đó nhưng mà ở đây nó mạnh về cái calorie Calorie của này tới hơn ngàn hai Calorie càng cao tăng cân càng nhanh Nhớ nha Rồi nó mạnh ở gì nữa BCA BCA thằng này nó tương đối nó rất là cao BCA 10 gram, Nha 10 gram BCA Rồi tiếp tục nó mạnh ở cái gì Đó Mạnh gì ta Ủa nó hết trơn rồi mà nó năng lượng mà nó BCA à, glutamin nữa glutamin thì nói chung là nào chả có nhưng mà điều đặc biệt nó mạnh ở mùi vị mùi vị nó chấp nhận mùi vị nó ok thường thường mát nó dính vô cái mùi mà mát nó dính vô cái mùi chứ cái độ hòa tan nó nhìn vậy phải vậy khi bịch đẹp lắm về pha không tan nhưng mà pha tan không tan mà vô cái skill của chúng ta nữa nó cái skill lắc của chúng ta cái bỏ nước của chúng ta và cái mùi vị pha làm sao cho nó dễ uống đó là cực kỳ quan trọng nếu mà bây giờ mà nói chuyện pha mát á, mà chúng ta cần phải bỏ thêm này thêm kia nó nhiều quá nhiều khi các bạn không có thời gian ở đây duy chỉ hướng dẫn các bạn là pha lắc tay thôi lắc tay cho nó hòa tan và chúng ta uống nhanh uống hoặc là uống nhanh hai là bỏ tủ lạnh chứ cái mát mà cái cầm cái màn mà để trời nắng là không được trời nắng được nha à, sẵn tiện quảng cáo thêm RB có rất là nhiều sản phẩm nha các bạn đó có dòng amonolin thần thánh amonolin thần thánh là aminon và tốt nhất trên đời luôn các bạn nói chung là từ khi có amonolin là duy chơi mình amonolin không duy chơi bên kia luôn á hợp gu hay sao bạn nhưng dùng nó cảm tình ghê uống nó vô nó cảm giác nó ngộ vậy đó nó là amino nhưng mà chúng ta uống nó chúng ta có cảm giác và amino là amino đốt mỡ nên bạn nhịn người gì nè nói chung đẹp thì cũng dám tự hào à, trời đất ơi gì ăn nhậu còn phải biết là nói nhậu cho nó ai hết chứ nhậu nhưng mà ăn ghê lắm bạn rồi ăn không kiêng cái gì luôn bánh trưng bánh bánh chưng bánh bò bánh tét hay là cà ri hay gì đó quất sạch ham ăn giả mà ăn luôn á tự nhiên dạo này chỉ cảm thấy sống buông thả mà trước những cái món ngon vật lạ là không kiềm chế được mà trước những người phụ nữ đẹp cũng đi chơi cũng không từ chối luôn nó đôi khi phải cần phải trấn tĩnh là chút đỉnh chứ kiểu này hoài mốt dễ ờ, dễ mập lắm đó nhưng mà duy cứ amanolin và bộ ba thần thánh nha đối với gì sản phẩm không thiết đó là Aulip bộ ba thần thánh Lean Body Amino Casin đó là những sản phẩm mà duy dùng liên tục thằng nào thằng nào uống Aulip một tháng nghỉ kệ nó duy uống 3 năm mà duy chưa nghỉ đó không ạ à, không có nó là nó chán mà không biết có nghiện hay không thì không biết thiệt nha đó không biết có nghiện hay không ao aulit gì cũng giờ dùng nhiều thứ lắm có dùng ao aulit concentrate nữa trời nó có dùng vỗ tập như như nhạc sàn như bạn sung lắm nhưng mà có một cái tự nhiên vẫn cảm tình hơn so với bố này đâu rồi đây vẫn cảm tình hơn với này đó nên xài này này tại vì biết sao nó mắc mà. tự nhiên giờ mình cầm đồ rẻ mình bỏ vô cái tự nhiên thấy nó sai sai đó tại vì cái cái cái này mình mình đang xài 50 ngàn một liều ngon lành vút qua kia còn có 35 mà thấy nó cũng hơi kỳ kỳ nên quay lại xài này nha chứ hồi trước là có xài à, có xài tray nữa có xài tray cũng giống này sinh viên luôn á <laughs> rồi à, RSB nó còn gì nữa ta nhiều lắm nó còn isobot không có nào không có nào mà nó nó nó, nó lạ như isobot đó mà thằng isobot mà mà mà quay mà quay cái quay đốt mở nó mới ghê chứ đó bình thường quay đó là quay không nhưng mà iSpot là quay đốt mở nha nó còn nào nữa dyno nó còn vitamin nó còn ờ, tăng sinh lý nữa Framti đó tăng sinh lý nha cái này xài thử đi mới biết chứ giờ không biết nói sao nó không ghiền ghiền nhiều lắm bạn không nhớ nổi luôn á đó. đó RSB là một cái thương hiệu mà BBT phân phối rất nhiều sản phẩm mà hầu như những sản phẩm là phân phối tất cả các mùi nên bạn xài thì cái ví dụ như bạn xài aminolin đi bạn quay lại mùi của nó chắc hết bốn năm tháng cái lọ của nó tương đối nó giá rất ok nó mà 70 lần dùng thôi không không không nói nữa ghiền nha đó, chơi luôn Đấy không bột rất mịn mà mình nó nổi mất tiêu cái muỗng luôn bây giờ cuộc hành trình tìm muỗng nè không không nói thiệt chứ bộ đâu phải rồi cảm tình lắm bạn bột mịn nè bột này ok á nói nhìn hàng này có như hàng hàng hàng, hàng phê nè mấy cái mùi mấy cái này mùi mùi gì mùi sô la phải không đúng rồi mùi sô cô la nên sẽ có hộp sô cô la nè hộp sô cô la là nhập ờ, khẩu bên Malaysia nha trời đất ơi Malaysia là dương quốc cacao không biết hả trời đất ơi dương quốc cacao đó nên hai cái hộp này nhập khẩu bên Malaysia nha rồi đầu tiên pha mát chúng ta phải nhìn gì nhìn cái liều con liều mấy muỗng đây cái serving đó bạn serving per container đó là 17 serving xài là cúp hai cúp lần pha nửa liều mắp lần pha nửa liều ngày uống liều tới liều rưỡi hai liều nha nhớ rồi pha nửa liều một liều lần muỗng cái muỗng nó nhỏ lắm mà nói chung muỗng thì muỗng cà phê vậy đó nha muỗng như muỗng cà phê vậy đó đó đổ vô thấy vlog lầm chưa thôi má bởi vì mát này vô là thấy quê quê vụ này nè đổ vô này ước lượng rồi thôi chờ chút các bạn cái kèo thấy ghê, ghê quá nói chung là duy nhiều đồ chơi đó bạn muốn chơi duy chiều bạn tới ngày mai luôn à, đây nói chung mua mát tặng bình luôn nha bình tới bbt lấy đi uống ngày đi xả chừng bao cái bình luôn á rồi bây giờ sau đây thằng này nó bự quá không vừa đúng không bây giờ có nhiều cách lắm mà bây giờ có nhiều cách lắm nói thiệt với bạn luôn đó nha cái muỗng này bự quá mà lấy cái muỗng nhỏ hơn giờ cách thứ thứ nhất là múc trong này ra nhưng mà vậy không ngon thì mình đổ hết nồi ra đi rồi mình múc ngoài đây vô nè một muỗng nè hai muỗng ba muỗng đầy rồi hai muỗng rưỡi đó cho là ba muỗng đi mình dân chơi mà nó ba muỗng cho nó dung dung xíu Vàng liều là hai muỗng rưỡi nha Nhớ vậy thôi có đâu sắn chỉ nhỏ thôi Đó lần pha hai muỗng rưỡi một muỗng Đó hai muỗng Mình đại gia mà rưỡi rưỡi con khỉ gì Chơi ba muỗng luôn Đó không ba muỗng Muốn có cái muỗng nhỏ này là phải là fan của Duy Nguyễn mới có nha Người thường không có đâu Đừng có giỡn Rồi giờ ra đổ nước đó. rồi ok đổ cho gần đầy thôi nha đừng đổ đầy quá gần đầy thôi bởi nhiều khi duy cũng bỏ mấy bồ vậy má bồ duy nguyễn gì đâu mà không biết pha súp là duy cũng giận lắm á mỗi lần mà mình cardio trên giường phải lọc <sighs> ngại quá mỗi lần mình cardio xong á mình thèo thào mà nói em ơi pha cho anh muốn lên body đi em trời đất ơi ga pha lên body mà không tan là duy giận cực kỳ đúng không giận cực kỳ bạn nên nói chung nó làm bạn gái của dây đầu biết ba súp nha rồi nè đầu tiên vậy luôn cái thao tác là quan trọng nè lật lại không có thao tác này đố tan hết đúng không vỗ đích trong cái nữa lại nha lại nha nè để vậy lật ngược lại mạnh lên lật mạnh chứ không lật vậy nha đó các bạn kêu yếu và lật vậy là thua lật về bột nó không nhả được nè lật mạnh lên vỗ đích trong cái nữa lắc về luôn lắc vậy nha lắc vậy nè trời có mấy nhỏ con gái nó tay nó nhỏ là nó chậm lắc kìa thua luôn tiệt nè lắc dây không lắc dây không khỏi còn mãi xem tố gì hết ok nhìn có tan chưa tan rồi á mà muốn cho nó mạnh xíu nó lắc thêm phát nữa tại vì pha nước lạnh nước lạnh nó sẽ khó tan nước hơn nước vừa nha bằng pha nước bình thường nó sẽ tan dễ hơn bằng pha nước lạnh nó sẽ tan khó hơn bao giờ cũng vậy hết xong rồi đó sụi tay luôn dẫn hơi nè ha đổ ra khi mình pha nó bột nó tan hết thì nó sẽ nước nó làm tới đây hồi nãy mình đổ nước vô cao tới đây nhưng mà nó, nó rút vô trong bột nó còn như đây rồi đổ ra nó còn mấy hộp uh, sô cô la bên Malaysia nữa nha nó ngon bỏ miệng uống ngon các bạn nhưng mà này gì không uống nha nãy mới uống ly màu trắng rồi Vinlin nha này tặng cho ông Đạt nha các bạn Đạt thuộc dạng xì ke uống này rồi anh tặng em nửa liều Vậy. rồi phần tiếp tục của video á, là Duy sẽ nói qua cái vấn đề là cách dùng đói bụng lúc nào dùng lúc đó mát nó đói bụng lúc nào nó dùng lúc đó còn nếu mà các bạn nào mà dùng trong những cái hoàn cảnh mà nó là lạ thì bạn nhắn tin Facebook hay là bạn nhắn tin Zalo hay gì đó bạn hỏi gì Duy sẽ chỉ các bạn cách dùng cho từng trường hợp cụ thể còn về mặt nguyên tắc chung á, là mask đói bụng lúc nào dùng lúc đó khi dùng không ăn khi ăn không dùng nhớ một ngày chúng ta đó sẽ ăn khoảng 3 từ 2 tới 3 bữa thì một ngày chúng ta cũng uống từ 1 tới 3 lần mát luôn mà một lần không nổi rồi phải từ 2 tới 3 lần một lần là nửa liều nãy giờ di pha là nửa liều nhớ mới mua về một ngày uống hai lần như vậy uống hết một là hơi thôi còn nếu mà sau này uống quen rồi qua tuần thứ hai thứ ba thì một ngày uống ba lần là một liều rưỡi khi mà các bạn tăng 5 cân 10 cân rồi 5 kg 10 kg rồi các bạn tăng lên hai liều khi mà tăng ký phải tăng liều nhớ tăng ký không tăng liều nó không tăng nữa tại vì sao tại vì khi bạn tăng ký thì cái hệ số BMI của bạn nó tăng lên hệ số BMI của bạn nó tăng lên bạn muốn cho bạn tăng cân nữa thì cái TDE nó phải tăng nữa nó mới tăng cân nhớ nha uống trước khi tập nên hay không không nên uống trước tập quá gần uống xong một tiếng xong mới đi tập nha đó nên các bạn liệu những nãy giờ duy nói là gì bạn phải nhớ uống một ngày là bao nhiêu liều bạn nhớ nè rồi trước khi tập bạn uống là phải uống cách một tiếng trước khi ngủ uống lúc nào cũng được buổi trưa uống cũng được nếu mà uống thì không ăn mà ăn thì không uống tùy thuộc vào những cái điều kiện sinh hoạt đặc thù của các bạn nhớ còn trong trường hợp bạn ăn bữa ăn trưa đó mà nó ít protein hoặc nó không đủ chất ví dụ như bạn đang đi ở đâu đó hoặc là bạn ăn cái uh, cục xôi ăn ổ bánh mì hay là ăn KFC hay là ăn pizza đó là những bữa ăn không có đủ chất thì bạn có thể uống uh, ờ, phân nửa của phân nửa liền đó là một phần tư liền đúng không tại vì mình đã ăn rồi bình thường là mình uống nửa liều còn mà bây giờ mình ăn một chút rồi thì mình uống ít lại đó mà một ngày uống bao nhiêu thì nhớ còn nếu mà ngày nào không ăn thì uống hết nó tùy thuộc vào điều kiện sinh hoạt các bạn còn ngày nào mà ăn quá nhiều thì uống ít lại tại vì á khi mà bạn ăn nhiều và uống nhiều nữa cơ thể bạn nó không hấp thu nổi chúng ta phải trải dài thời gian ra đã ăn no rồi thì không uống chút xíu nữa uống đó không đói cũng phải uống đúng không tại vì nếu bạn bạn cứ canh bạn đói và mới uống thì một ngày bạn có ba bữa thì bạn đâu đói gì đâu bạn không đói gì bạn không uống mà không uống thì bạn không tăng cân được đó, nó rất là phức tạp với cái chỗ môi xài mát nó phụ thuộc vào cái điều kiện sinh hoạt các bạn đi học các bạn đi làm các bạn ở nhà bạn không ví dụ bạn ở nhà bạn không mà bạn không mập bạn không bự lên thì bạn phải xài mát thôi thì lúc đó hoàn cảnh xài của bạn nó sẽ khác nên khi mà bán hàng á các em sale người ta sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn uống như thế nào cho những đối tượng cụ thể luôn đó, nhắc lại các bạn đây là một dòng mát chiến lược của RHB RHB chỉ có một mát thôi đó nên nó đặt hết tâm tư tình cảm vô cái sản phẩm mát Trugen này và cái sản phẩm mát Trugen đó nó là một sản phẩm mát mà dành cho những cái bạn mà gọi là thu nhập nó vừa phải đó là chiến lược kinh doanh của công ty bbt nha đó công ty bbt đặt cái dòng mát này là dòng mát kinh tế cái giá nó có thể dao động từ triệu mốt tới triệu ba tùy vào chính sách nó có event hay không event đó, sinh nhật ví dụ như thằng sinh nhật con bồ cũ của ông sếp Duy Nguyễn thì nó giảm giá nữa ai biết được đúng không nên cái giá nó sẽ dao động vào từng thời điểm nên khi các bạn mua hàng các bạn gọi điện thoại đến số điện thoại 1900 2050 hoặc số điện thoại di động hotline 0934 111 640 thì sẽ có nhân viên trực tổng đài và chăm sóc bạn rất là kỹ đó nhân viên của công ty BBT gồm có nhân viên sale thí dụ như các bạn có thể nhắn tin Facebook cho Duy khi mà các bạn nhắn tin Facebook cho Duy Duy sẽ tạo một cái nhóm trong cái nhóm đó nó sẽ có ba bốn em sale và một em quản lý đó người ta sẽ chăm sóc bạn người ta nắm biết được tình hình của bạn tư vấn cho bạn đó, và chăm sóc bạn cách dùng sản phẩm cho tới khi có kết quả đó, và duy cũng nằm ở trong cái group đó luôn đó, nên cái nên cái quá trình mà xử lý đơn hàng của công ty bbt nó cũng tương đối là nó nó nó nó nó chuẩn nó cũng trải qua rất là nhiều bộ phận thì bên cạnh à, lời cuối cùng là đó cảm ơn các bạn trước đây đã sử dụng những dòng mát khác của công ty BBT thì hiện nay công ty BBT cũng phân phối mát của, của khá nhiều hãng nó có Muscle Mass Gainer, nó có mát Effect, nó có mát Infusion và nó có Trugen bốn dòng mát cao năng lượng chiến lược đó. mà thường thường á, những cái sản phẩm mới á, thì à, đặc trưng nó ba cho các bạn quảng cáo cho các bạn để các bạn nắm hơn còn sản phẩm cũ đã trải qua 5 tháng rồi thì đó các bạn đã biết rồi đó. thì các bạn có thể xoay vòng những sản phẩm này tùy thuộc vào gọi là mình dùng sản phẩm á, thì tùy thuộc vào thời điểm đó công ty nó đang gọi là khuyến mãi sản phẩm gì hoặc là trong thời điểm đó sản phẩm nó có cái mùi gì đó để chúng ta dùng cho nó nó nó nó nó phù hợp nó ok thí dụ mình dùng một cái sản phẩm này mà mùi sô cô la quen quá thì bạn có thể đổi qua sản phẩm khác cũng là mùi sô cô la luôn nhưng mà sô cô la của sản phẩm này nó sẽ khác sô cô la sản phẩm kia và mùi vani sản phẩm này sẽ khác mùi vani của sản phẩm kia và bốn sản phẩm mát cao năng lượng của công ty BBT nó sẽ có rất nhiều mùi nha các bạn nó có rất nhiều mùi những năm trước đây á thì chỉ là mùi sô cô la thôi hoặc sau lâu thì có dâu còn bây giờ đó là sản phẩm của công ty BPT nó sẽ rất là nhiều mùi đó, thì các bạn nào mà ăn lâu mà không tăng cân bạn đang bị gầy hay là đang bị tụt ký đang bị bệnh gì đó mà chúng ta có nhu cầu để chúng ta tăng cân và tăng cơ nhanh thì chúng ta cần phải sử dụng mát BPT và Trugen là một thành viên trong gia đình mát BPT. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho các bạn xin thân ái kính chào